Xin chào anh em nhé Anh em chú ý lên à, màn hình Hôm nay tôi hướng dẫn em cách dùng áo đổi bài Anh em đam mê chơi lương và chơi bạc cây Thì à, đi chơi anh em à, không cần phải đem bài theo nữa Mà anh em sử dụng toàn bộ bài thanh chín Bài ở chợ Đấy. Và đi chơi anh em chỉ cần mặc cho tôi cái áo đổi bài thôi Thì trên màn hình nhỏ anh em đang xem Là cái mẫu áo sơ mi Anh em nhìn nhận rất đẹp không ạ Mặc rất là đẹp còn à, cách chơi cách dùng của cái áo là như nào trong áo này nó có một cái à, mỏ Đấy, một cái à, mỏ để tháo đổi ra bài thì anh em à, vào à, sân chơi vào thứ chơi đấy anh em hao một lá bài của cái bộ bài anh em đang chơi ví dụ là anh em à, chơi à, liêng chơi liêng anh em lên vấn bài điểm số nó thấp hoặc là anh em à, không muốn theo anh em úp bỏ bài thì trước khi úp bỏ bài anh em chọn một lá bài bất kỳ để anh em hao đi để giấu đi Đó. ví dụ tôi chọn cái ba tép này thì anh em động tác tôi này thì quẹt tay qua thôi Đó. rất nhanh tôi đã hao thành công một lá bài và sau khi hao xong lá bài đó thì anh em phải nhớ là cái cây cây gì nhá để chắc mình đổi sang ván bài sau ấy để cho nó điểm số nó đẹp nó cao không lúc anh em nhầm lẫn quên cái lá bài đấy đi thì à, chúng ta đổi à, từ bài to thành bài bé ví dụ anh em vừa tôi đấu đi cây ba thì tôi tiếp tục cái lên với bài sau nhé bên bài sau thì tôi có 5 điểm bài như này đây chưa anh em và tôi đổi cây 2 sang cây 3 để có văn liêng 1 2 3 Đó. chỉ động tác quẹt tay qua này anh nhìn này rất đơn giản thôi rất là nhanh ta có liêng 1 2 3 cái sản phẩm áo này áp dụng để anh em chơi liêng và chơi bậc cây hay chơi bài cào rất hiệu quả luôn đi chơi thì không cần phải uh, mua bài uh, hàng mà hết gì cả hoàn toàn là thanh chín anh em nhé và cái pin của cái áo này đấy để sử dụng ấy thì nó rơi khoảng tầm à, đến liên tục liên khoảng tầm 24 à, tiếng trở lên không hết pin vừa rồi tôi giấu đi một cây uh, hai thì bây giờ ta lại sang bán mới đúng không sang bán mới thì tôi có cây 7 cây 3 và cây 10 như này là 0.3 tôi đổi cây 3 sang cây 2 để có 9 điểm tài em chú này cũng đã rất nhanh luôn Đấy. máy rất là êm luôn máy êm như này thì à, anh em dù có chơi ở những à, không gian nó yên tĩnh hay là chơi ban đêm ấy thì rất là thoải mái không bị uh, lộ không bị phát ra tiếng kêu để cho khách chú ý mình và tiếp tục chúng ta vẫn thế vẫn có cái ba trong người rồi chúng ta sẽ lên ván bài sau và ta đổi cái ba đó để có một uh, điểm số cuốn bài mới được hơn ví dụ với anh em nhé lại tiếp tục ta lên uh, từng hai điểm một điểm này Đấy. thì ta đổi cái hai sang cái ba để có văn liêng ba bốn năm lượt nhanh à, bảo hành cho anh em trong vòng à, 6 tháng anh em nhé bảo hành 6 tháng và trong vòng một tuần anh em à, mua sản phẩm này Đấy, lỗi được phép đổi trả luôn hoặc đổi mới cho em 100 trăm anh em nào có nhu cầu về cáo đổi bài này lệ tôi có số điện thoại 0974 07 thứ ba tôi có cơ sở bên xe Mỹ Đình ở bên xe miền Đông